Xin chào toàn thể anh em nhé Đấy, cái video này tôi uh, giới thiệu cho anh em về cái bộ đồ chơi bầu cua Đấy, bộ đồ chơi bầu cua bầu cua bao dung Đấy, thì uh, cái bộ đồ chơi bầu cua bao dung mà tôi muốn giới thiệu cho anh em này thì khi anh em sử dụng cái bộ bao dung bầu cua này anh em đi chơi bầu cua bịp anh em đi đánh bầu cua tôm cá ở bất kỳ những cái sân chơi nào thì anh em luôn luôn anh em giành chiến thắng Đấy, thì cái cái bộ đồ chơi bầu cua bò dung ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em thì đó chính là cái nón nón quét hột bầu cua anh em nhé cái bộ đồ chơi bầu cua bò dung này nó có hai cái để mà anh em đưa vào sân chơi anh em nhé thứ nhất là anh em đưa cái bộ hột bò dung Đấy, thì cái bộ hột bò dung này bên tôi đã đưa sẵn cái um, miếng dán bò dung vào trong cái hột bầu cua này thì khi mà anh em đi chơi bầu cua hay đánh bầu cua bịp thì anh em xé tăng tích hay là kiểm tra hột xé cái bộ hột à, bầu cua này ra thì nó hoàn toàn là nó không có một cái tăng tích gì Đấy. đảm bảo với anh em luôn bao cho anh em luôn cả xé hột bầu cua anh em nhé thì cái nón quét hột bầu cua này nó nó hiệu quả như nào và nó mang lại cho anh em những cái báo chuẩn xác như nào thì anh em theo dõi cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách chơi và cái hiệu quả của cái bộ báo dung ờ, bầu cua này nó mang lại cho anh em Đấy. thì uh, khi anh em đến sân chơi này anh em chỉ cần đổi cái nón này lên Đấy, anh em chỉ cần uh, cầm cái nón này cái nón này thì là nói chung là cái nón này nó rất là đẹp anh em nhé rất là đẹp thì anh em đến sân chơi là anh em chỉ cần đội cái nón này thôi đội cái nón và anh em cầm cái bộ hột cầm cái bộ hột bầu cua có dung này đến sân chơi thì anh em đã sẽ đánh được bầu cua hiệu quả nhất và cái cách đánh hay là cái mẹo đánh bầu cua này nó cũng là mới nhất 2019 này anh em nhé bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em test cho anh em năm bảy chén để cho anh em có thể cảm nhận được cái ờ, bộ báo dung bầu cua này nó hiệu quả như nào thì trước khi vào test cho anh em cái ờ, hiệu quả của cái bộ báo dung bầu cua bộ bầu cua bịp báo dung này thì ờ, tôi sẽ nói qua về cái bộ hột bầu cua báo dung này để cho anh em biết được là cái cách mà cái bộ hột này nó báo dung được nó như thế nào thì cái lý do và cái nguyên nhân tại sao mà bộ hột bầu cua này nó báo dung được đấy, thì tôi sẽ chia sẻ luôn cho anh em đấy thì cái bộ hột bầu cua này tôi đã làm và đã đưa ba cái à, miếng dán à, báo dung vào trong cái mặt của cái bộ hột bầu cua này đấy, là vào cái mặt bầu này anh em nhé đấy, thì khi mà anh em lắc bầu cua hay là sóc bầu cua thì cái bộ hột bầu cua này nó ngửa mặt à, bầu lên thì nó sẽ báo rung cho anh em Đấy. còn những cái mặt khác nổi lên máy hoàn toàn không báo thì cái nón quét nó sẽ quét độ quét chuẩn của nó rất là chính xác để cho cái báo rung nó sẽ báo về cho anh em Đấy, báo về cho anh em thì báo chuẩn xác hầu như là tuyệt đối luôn anh em nhé hầu như là tuyệt đối luôn thì cái ờ, nón này tôi đã làm dung luôn ở trên nón cho anh em thì ờ, có hai có hai kiểu mà để cho anh em đặt cái nón quét đấy là cái nón quét có thể anh em để cái cục dung ở ngoài để cục dung ở ngoài hoặc là anh em làm luôn ở trên nón đấy, thì nó có hai cách làm vào cái nón quét như vậy thì anh em nói chung là anh em đến sân chơi là anh em lắc bầu cua đấy, thì anh em chỉ cần biết là anh em đưa được cái hột này vào Đấy. anh em kiểm tra tang tích là không có gì thì kiểm tra tang không có gì anh em đến sân chơi là anh em lắc để lắc để cứ nổi mặt bầu là anh em đánh nhé còn không có là hoàn toàn máy không báo bây giờ tôi vào tôi test cho anh em này đây là cái cách mà anh em đi đánh bầu cua Đấy, cách chơi bầu cua tôm cá mà hiệu quả nhất 2019 này Đấy. và cái bộ bầu cua báo dung này cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung nó cũng là mới nhất 2019 này cho anh em nhé Đấy. mới nhất 2019 2020 Đấy. bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em này. khi nào có mặt bầu lên nó sẽ báo dung cho anh em Đấy thì cái nón tôi đã đội ở trên đầu khi nào mà có dung thì tôi sẽ biết được là ở trong này có mật bầu hay là mặt có mặt bầu hay là không có mặt bầu anh em nhé Đấy. lắc cho anh em này test cho anh em năm bảy tiếng đó như tiếng này thì ờ, máy rung máy rung thì ờ, đảm bảo với anh em luôn 100% cái tiếng này nó có bầu anh em nhé trăm phần trăm có bầu luôn mở cho anh em này đó, hai bầu luôn đúng không anh em tiếp tục cho anh em nha. đó cái tiếng này thì ờ, đảm bảo với anh em luôn là không có bầu những ai mà đánh bầu thì anh em đánh bầu cua thì anh em có thể anh em tả được thì những ai đánh bầu anh em nhặt hết mặt bầu anh em đánh sang một mặt nào đó ví dụ như cái tiếng này tôi sẽ nhặt hết mặt bầu tôi đánh sang mặt hiêu anh em nhé đánh sang mặt hiêu mở cho anh em này không có bầu đánh hiêu Đấy, không có bầu đánh hiêu Đấy, không có bầu đánh hiêu thì ờ, cái tiếng này thì tôi cũng thua nhưng mà thua là tôi tả thì tôi cũng không mất cái gì cả nhá tiếp tục cho anh em này đó như tiếng này có rung này Đấy, rung này thì tiếng này đánh mạnh tay vào bầu anh em nhé đánh mạnh tay vào bầu cứ rung là anh em đánh thôi mở cho anh em này đó đúng không anh em cứ rung là anh em đánh đảm bảo báo chuẩn xác cho anh em luôn nên anh em không phải dù rè hay là anh em không phải đắn đo để anh em à, đặt cái mặt bầu này anh em nhé cứ dùng là anh em đánh bầu thôi đảm bảo với anh em luôn báo tuyệt đối cho anh em luôn báo chuẩn xác cho anh em đến 95 phần trăm nhé anh em nào đến cơ sở anh em test đồ chuẩn xác như tôi nói thì anh em mua còn nếu không chuẩn xác thì anh em không mua không ai bắt ép được anh em cả tiếp tục cho anh em này vẫn có bầu anh em nhé tiếp tục đánh mạnh vào bầu cho anh tiếp tục đánh mạnh vào bầu này mở cho anh em này trăm trăm có bầu luôn đó đúng không anh em Dung rất mạnh dung rất mạnh thì khi mà có hai con bầu hay là ba con bầu thì máy dung cực kỳ mạnh lên cho anh em nhé để cho anh em biết được Đấy. tiếp tục cho anh em này tiếp tục cho anh em chèn cuối cùng đó như tiếng này tiếp tục vẫn có bầu mở bầu cho anh em này đó đúng không đấy thì cái ờ, bộ ờ, báo dung cái bộ báo dung uh, ờ, bầu cua bịp mới nhất 2019 này đấy. bộ hột bộ cua báo dung nó báo chuẩn xác cho anh em đến 90 đến 95 phần trăm anh em nhé thì khi anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung này thì anh em cứ đến cơ sở tôi sẽ tư vấn và tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách chơi nó hiệu quả nhất cách chơi bầu cua hiệu quả nhất 2019 này anh em nhé Đấy. thì video này tôi làm đến đây là hết Để chào tạm biệt tất cả anh em Để anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất mà chào tạm biệt tất cả anh em